Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Ba căn nhà đang hoàn thiện Nguyễn Đình Quân, diện tích 63m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách trung tâm 2 km, gần chợ, cây xăng, trường học, giá 4,4 tỷ đồng mỗi căn. Đất Trịnh Hoài Đức, diện tích 360m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, gần trung tâm thành phố, cách Hồ Xuân Hương 3 km, giá 10,8 tỷ đồng. Nhà phường 8, diện tích 121m2, sổ nông nghiệp, mua bán vi bằng, kết cấu nhà cấp 4, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân trước rộng, đường ô tô, gần chợ, trường học, cây xăng, khu dân cư đông đúc, cách Hồ Xuân Hương 500m, giá 2,6 tỷ đồng. Nhà hoàn công cổ loa, diện tích 165m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 2 km, giá 8,2 tỷ đồng.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 0847 341 333